chia sẻ cho anh chị những kiến thức về tài chính cá nhân lương là nợ là tiền tiết kiệm là bảo hiểm là về hưu là du lịch là đầu tư là nếu như chúng ta làm sao biết cách quản lý về tiền bạc đó cuộc sống của chúng ta sẽ an nhàn hơn nhiều do đó hãy học quản lý tài chính cá nhân đi các anh chị ạ à. nó sẽ đảm bảo được cái tài chính của chúng ta đặc biệt trong những lần nguy khó như là covid hoặc là khủng hoảng kinh tế cái thứ hai có những cái trường hợp khẩn cấp mà chúng ta có người nhà phải đi cấp cứu á, thì trong người chúng ta vẫn có tiền 5 triệu 10 triệu để làm sao ạ à? để cấp cứu có một câu chuyện đó các anh chị ạ à, à, nó hơi riêng tư một chút xíu nó hơi riêng tư một chút xíu có nghĩa là à, gia đình à, bên nhà vợ kia nó rất là đông anh chị em ai cũng thương yêu ba mẹ cả nhưng mà trong một lần ba bị mắc bệnh rất là nặng thì các anh em ở trong nhà rất bối rối họ rất bối rối họ đi qua đi lại họ đi qua đi lại mà họ không có giải pháp thì uh, à, Kiên với vợ Kiên ở trên Sài Gòn á, khi nghe tin là ba đang gần như là hấp hối rồi đang mệt mỏi rồi đang mệt lắm rồi thế là hai vợ chồng Kiên chạy xe nhanh về dưới quê và sau đó đặt đặt xe đặt xe cấp cứu chở lên trên Sài Gòn vô trong bệnh viện rồi bắt đầu vô trong đó người ta hỏi viện phí mình phải đóng một cái khoảng mấy chục triệu viện phí và chăm lo thì sau cái đợt đó thì ba mẹ bắt đầu là uh, tỉnh lên tỉnh táo ba tỉnh lên và bắt đầu là vượt qua cơn nguy kịch và trong cuộc đời của chúng ta ba mẹ của chúng ta sẽ có những lần sẽ như vậy nha các anh chị cái vấn đề ở đây là gì các anh chị các anh chị em đều rất thương yêu ba ai cũng yêu thương cả nhưng khi vấn đề vấn đề về tài chính trong người không có tiền mặt đó có thể họ rất giàu có họ có tiền họ đi mua đất họ đang đầu tư ở đó nào đó rồi tiền ở đâu đó rồi nhưng mà trong hiện tại họ lại không đủ tiền mặt năm 10 triệu vài ba chục triệu trong người á thì khi mà có biến cố tới họ không biết cách xử lý làm sao không biết đào tiền ra đâu để xử lý hoặc là trong người nhà thế là họ bị hụt về dòng tiền nên khả năng ra quyết định của họ không thể xử lý được những cái trường hợp khẩn cấp được đúng không anh chị trong cuộc sống của chúng ta sẽ có những lúc khẩn cấp mà chúng ta phải phải sửa xe phải à, sửa đồ đạc phải có một cái khoản tiền dự phòng dự phòng để mình xử lý những trường hợp khẩn cấp đó rồi nhưng mà nếu để làm được đó thì chúng ta phải quản lý tài chính tốt thứ ba là sao áp lực về tài chính khi có biết có những kiến thức về quản lý tài chính cá nhân rồi thì chúng ta sẽ là sao ạ giảm được những cái áp lực không đáng có từ nợ nần rồi khi mà biết cách quản lý tài chính cá nhân rồi chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu về tài chính chúng ta mong muốn rằng mình có thu nhập 100 triệu hoặc uh, có được tích góp tiền được tiền tỷ 2 tỷ 3 tỷ hoặc là sao là tự do về tài chính thì đó là những mục tiêu mà những mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được nếu như chúng ta giỏi về tài chính cá nhân về biết cách quản lý tiền bạc về chi tiêu về tiết kiệm về đầu tư